Chào mừng mọi người qua đến với kênh Người lao động hân nở của anh em bọn mình nha Tối à, nóng quá anh em lại lên chân thượng tụ tập một tí Đề nghị là có phụ nữ không nói tục nha Được, ờ, đấy Chỉ nói bố khỉ thôi Bố khỉ thôi, ừ. Quay, quay đang đứng nè Quay đang đứng nè Mệt Đang nhậu mực với cả cá biển được chị Thỏ Ngọc là bà chị gái đang coi như là nướng mực cho anh em yeah, dạ, Mai Ngọc chị ấy mang ờ, mang cá cá chỉ vàng lên ờ, chị... đứa em nó đi biển về nó mới mang lên đấy chị ạ à, cái tình cảm nó quý là quý chỗ đấy chị còn nhiệt tình chị nướng luôn đấy. có đâu nhân công đâu mà mang lên cũng chị nướng mùi thơm mùi thơm rồi đấy chị lên tập thể dục thì thấy mấy anh em nhậu không có đồi không có mùi có tí quà cầm lên em bảo cơm rượu mình ờ, đến bạn bè đến mời đấy cái này là cái cháu đi ra còn nóng nóng cho đi ra đi cái này mới là kim quốc có còn kia nó bỏ đi bỏ đi hay mùi thơm đấy thơm đấy anh công ơi anh lấy cái đĩa thì để ngọc ấy lúc giờ mẹ đây đầy bình luận là bố ơi sao này nó khôn <laughs> <laughs> ôn nhất quả đất Công bây giờ anh phải lấy cái đĩa cho chị thằng Ngọc Bò này à, vừa đi Điện Biên về vừa ký được cái hợp đồng à, mua bán đất ở trên đấy Bây giờ về đang ngồi à, chắp gió mấy anh em Mặt cười tươi lắm Bởi vì à, công việc thuận lợi mà đấy. Thuận buồm xuôi bến Buồm xuôi bến xuôi chèo mát mái giờ để về được chị ở nhà có có đặt một bức tranh có cái thuyền chưa ừ. dân dân kinh doanh mà thuận buồm xuôi bến à, mua bức tranh có cái thuyền khéo cháy quá chứ đổ ạ cái này nó gần cái này nó chín rồi mà gần nước qua bóc đến đâu ngâm đến đấy ngồi rảnh ấy bóc ừ, bóc là những người mặt quen thuộc thế thôi đấy định mai ngâm tạm ít công thơm lắm chị ở đấy cái à, cái này để nó nhau nhau tí rồi anh công chào kênh cái đi chào cả nhà cả nhà chào kênh người lao động HN hôm nay à, chương trình của anh em coi à, à, tụ mặt coi như là khuya à, có um, mực và có cá à, chỉ vàng tất cả các món anh anh ấy làm kênh à, youtube à? rất là nhiều món luôn Đấy. mấy thằng ở chỗ ấy, ở ngoài em ấy nó làm cái gì anh em sao hảo nó đóng phim đây đây là cá chỉ vàng vàng chỉ vàng kiếm, À, kiếm được 10 triệu à bạn gái tôi number one bọn nó đấm <laughs> kiểu rất là gái ấy. Ờ. ôi nóng rất kiểu như là nó nó làm hài á người ta làm kiểu vui vui thôi chứ không phải thật nó là dạng nó, nó, làm thích người xem với cả rồi nó bảo những cái bọn như cấp 2 nó đang học cấp 2, cấp 3 nó xem kiểu giấy rất kìa. ngon chị hôm nay là liên hoan ờ, ông em ông em định ông có ờ, cái quà cái này là <laughs> bucket rượu mùa đông này đưa cho chị thọ cái cái cái, cái rẽ thì chị chấm chấm ở đâu lại chết cái cái này không chấm được ờ, không ờ, chấm để để à. cồn để đốt cồn à, không lấy cái đầu đũa chấm vào cái đầu đũa anh đưa đưa không chấm vào cái đầu đầu đũa chấm vào đầu đũa đấy gọi là nhiều mà không có kinh nghiệm lắm công mọi khi ga lăng mới chả ga lăng nhỉ biết thì ra chả làm với chị cái này phải cho anh giúp không anh không có chuyên ngành của anh khơi lên Đấy, thì Mai Ngọc thì đang à, bạch quý gốc ra chứ coi như là được cá có quả biển vàng em gái cho quà em gái cho quà biển biển này bác lên tập thể dục thấy mọi người nhậu hàng xóm mà bác bị cầm lên còn nhiệt tình lớn cho đấy. gia đình trước có bán cá đâu đi cá chỉ vàng có bán có chứ anh À, em đem ra bao lần ăn bao lần mới thấy thôi khô đi tí ừ đúng rồi nhà có gì hay lúc còn em chẳng em đem ra bao lần ờ anh toàn ăn lúc say còn lúc say có nhớ đâu <laughs> em chẳng nướng trên này bao lần thì có được anh chỉ ờ, đến bên em em nhớ say có cả anh đúng về ảnh cầm cá đi ừ chắc là thế cá chỉ vàng nướng trên này nhiều rồi toàn nướng thế này chứ đường đi đâu chị tiểu ngọc hôm nay mang cái này cho anh em một cái lái xay cà chế còn nhiều lắm đây có cả ớt này mọi người cứ ăn ớt này cứ um, không, bảo nó cay nó là nghiện ớt này nó là nghiện ăn xong một lúc lại lại, lại muốn ăn tiếp có cay cay cay kiểu cay đã <laughs> cay phê phê cái ớt này ăn nó nóng nóng thì chấm với tương ớt sướng lắm nó kiểu cái không Chúng ăn miếng cá bó công chị ngọc chị không phải để chờ chị lên đã ông cũng là người có đầu có đuôi đấy, đấy. chưa có sau tôi phục ông lắm cơ ông Dũng ạ <laughs> qua này môi giới anh công không biết có được được cốc bia nào không khó khăn lắm kiếm cốc bia anh công khó lắm <laughs> xương lắm <laughs> chị à, mà mai ngọc chị vẫn nhiệt tình nướng này môi công cái cửa sổ này thì nó có thông bên kia có chứ tường nó có để hở Cửa sổ thông mà. Không bên nhà quán. Bên nhà. Không nhưng mà cái tường nó để hở thoáng giống bên em có lưới em ơi. Không bên ngoài mà. Có bên bên nhà định thì có nhưng mà bên cạnh nhà anh thì nó chỉ là tấm. Thôi đừng đu xuống, đu, đu thật à? Định thì phải dán kín hả? À? Dán cái chỗ ờ, ô ô ánh sáng. À chưa làm được thì em cứ dán thế. nó vẫn để thông rồi cái chói. Hả? Em đóng thông còn gì? Thông cái mới thoáng kia em. Nhưng mà vẫn nóng nó bật điều hòa, bởi nhà nào cũng bật điều hòa đâu nó hả ra vẫn đóng cửa. Em hiểu không? cái chỗ này là chỗ lò một lò điều hòa mỗi nhà hai cái đấy nóng là một dãy xuống người đúng như cái lò luôn điều hòa mở ra những lò luôn chỗ đấy là toàn cái lò hơi em toàn đóng cửa anh cũng phải bật điều hòa cho rượu đấy mẹ cái phòng trong khổ đấy mẹ đang nói bậy rồi bố khỉ thôi à bố khỉ xin lỗi nhưng mà đây cũng chỉ cả nhà nhưng mà nhưng mà nếu mà rượu mà không không bật điều hòa nó bị làm sao anh nó bị hỏng nước nó bị sao bị nước nó bị đục đi nó nóng quá hay đúng rồi nguyên tắc rượu là nó chỉ để nhiệt độ là khoảng 28 à, độ trở lại thôi chứ ngoài 30 độ nó sẽ nước là nó sẽ bị đục điều hòa lên em em mình bật đấy bật 24 trên 24 không mình bật xong mình là ngắt nghỉ Giờ rượu mình bật khoảng 3 tiếng, 3 à? tiếng đồng hồ nó mát rồi nó dịu luôn mình tăng lên rượu em toàn để ngoài phòng khách. Anh cứ để 28 độ từ sáng đến tối xem. Tại sao là người ta lại phải xây hầm rượu để biết nào để nó mát? Tại sao nó hạ thổ, đất thì nó mát, nó, nó không bị nóng vì nếu không cái rượu nó nóng rồi mà mai định coi lấy một trăm gạch ở bên này để xây ở góc này chị mua đi chị ơi Hớt không? Đây, đây, lấy ghế chị. Nó lại là hợp lý. Cá dạ. thơm nhỉ? Ngon Thơm ngon hết. Không, em đang tính như này em lấy em mua mấy con con, con ngồi đi con ngồi ăn đi mấy chục không đây đây đi bắt đầu lấy em đổ vào đây kín ăn đi con ngồi đi con ngồi đi đây nè hai năm sau em vớt con ngồi đây con ngồi đây đưa tôi ghế đây đi. thả có giấy ấy, thả buộc giấy trong bể nước ấy. thả buộc giấy trong bể nước ấy. Đấy. Để con ngồi đây, ghế chú béo chú ngồi đây, con ngồi đây, Đấy, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Uống rượu không? không. Làm lon nhá. Không. Uống đi rồi xuống cuộc đời rồi. Phú ơi, Phú ơi. Lên kệ nó uống hết lon bia đi. Đó, lon bia của em đây. Lên lên gì? Đợt này mẹ nó dậy tốt nhỉ? Cứ nó lên phải xuống à? đây thì nó ép mỏng là không có dầu cô vừa anh ấy nước ở đâu anh không lấy cái cá mà nó cho dầu vào cái thùng xốp ấy anh đổ đi anh ờ, ấy nước mới anh công nói gì tí cho kênh nó xốp xốp một tí nào nó phê phê rồi để ngồi chơi đúng rồi mới một lon rồi anh em coi thông cảm hay là phê quá chờ đi mới một lon mà không phải là chơi phê bia nhưng mà phê khác Mỗi gió bây giờ trăng thanh gió mát thì bơi lên ngồi chấm gió tí. Rồi, trăng thanh gió mát. Trăng thanh gió mát nhưng mà không có trăng. Đâm ra Dũng không uống bia. Vâng. vâng. Đúng rồi, tiện dạ, bốc dạ lên bỏ lên đây cho anh ấy đỡ bụi. Ấy cái ghế đây, có ai ngồi không? Có ai ngồi nữa đâu. Xuống hả? Xuống. Nó là mực ông nó đây. Cho nó con. Phú ơi, lấy cho nó con. Ăn đi. ông phú ờ, bố em cũng đang nhậu con lên gọi về bật phát nữa mà nhiều ơi chị nhiều nướng hết nhiều quá đi ra đấy câu lên tới mấy đây hai ba hai hai đây cho chị Hồng sau này ăn không muộn có chị học chị Hồng cái mùi thế này một cái câu thôi anh công này xấu hổ cho mình <laughs> cái này qua đây ủ uống sao bóp của đây đây đây hết rồi hết này anh đi đấy anh đi uống sao ăn đi ăn mực tươi này con anh yên để anh dạn lên toàn đàn ông mà không là chị bỏ lên chị nướng lại không ăn rồi con tên là gì hả không tên ở nhà cơ Đà tuôn tuôn. sau này chị để muộn đi chị thằng Ngọc tận 10, 15 năm chị mới đẻ muộn nhỉ tôn tức là đẻ này là chị ngọc hội tại vì bố nó cứ đi vắng xong à, đi chị chị chị uh, mai chị mai ngọc thế thành ra là đẻ cu này là là chị bao nhiêu tuổi hồi hồi sinh này này giờ nó đang nó học trường nào thì chị đó ờ, đỉnh chấm điểm này được chuẩn lắm có hồi kết thúc này bây giờ là vâng, được mà nhà em chuyên cái này biết được được không cá được không chuyên thực ra chuyên thì không phải chuyên có nghĩa mình cứ ăn thấy ngon là được à, định uh, dân dân uh, dân bẻn dân bẻn vừa đây chị thọ được không khô ừ, cá không bị khô nó nó ướt đúng không mềm mềm nó mềm vừa chị ơi ăn đi không nó cứng nướng vừa lửa thì nó mới được mềm. chị em lấy chị này dạ. cái này anh công ấy bảo là em lấy của chị Trời ơi, anh ờ, chị mời công cho em phát để bật bia cho không chưa chị xin khổ thế chị không, không uống bia được đâu lần này đang ờ, ngày mai đang phải chị mời anh công em bác dùng dùng dùng từ nạn niên <laughs> của năm Đó, ăn đi mời cả nhà nhá mời cả nhà nhá nước lòng ấy uống anh em đã nghiện nên là còn ngại anh cứ dí mồm em này một thằng đã nghiện là cứ này thì định quay xe vâng ạ làm lon nhá <laughs> em qua được không đâu ôi đấy làm lon này anh coi đấy chỉ có anh công vụ này anh công làm được đấy mê được ngồi như thế này cái <laughs> bàn này không được em nói với chị này cái này ấy mà không có bia thì hơi phí ừ. nên các cụ đã sao là chỉ vàng với mực là phải có bia này chung này nào đấy cảm ơn chị Thảo Ngọc cái ờ, nhỉ cảm ơn dạ cảm ơn chị. Thôi, được, dạ. rồi, chị dạ. sẽ đăng cốc chúc sức khỏe Thay mặt nhá. đảng và nhà nước là cảm ơn chị hôm nay là cảm ơn, cái à, chỗ em à, các chị bà con nhá. nhá. Dạ. Chúc chị lúc nào cũng mặt hoa ra phấn thế này nhá, trẻ mãi không già. <laughs> Chúc sức khỏe đầu tiên. phải đầu tiên. rồi, sau đấy là luôn luôn là ngày tối nào có lên nướng mực với lại các chị vào cho bọn em rượu bia. Là rất cảm ơn chị. Ở trên phố cổ chị à, cũng bán nghề nghề của chị cũng gọt hoa quả cả bán. Gọt quá đỉnh ạ. Bán mực cả cá chỉ vàng. Ngày xưa nhà chị Ngọc Mai ở ở đâu nhỉ? Là phố gì nhỉ? Nhà chị ờ, Lương Ngọc Quyến. À Lương Ngọc Quyến ừ. gần tại hiện bướm đấy. Ngọc Quyến bướm đấy. Gần tại hiện đấy. Ừ. Cái phố đấy. anh công của Triệu này ờ, ừ. cũng gần cho chị đấy. 76 bà Triệu đấy. Ở đây có nước cầu tốt nhỉ? Cái đầu môi cái đầu này bây giờ cắn vào thấy nó rất là nhạt. Ăn một tí thôi. Ăn một tí thôi xuống. Đâu mà ăn quả đâu. Đây. Đây anh. Đấy rồi. Nào con nào ăn quả ớt cái để xem nào. Một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, bạn Dũng này bạn ăn ớt bạn hay quả quả này lấy cả giấy ăn cắt chưa ăn ăn thật đấy ạ ăn lúc đầu nó sao đâu tầm 30 giây sau <laughs> cay xong bắt đầu lại muốn ăn ớt bây giờ nó đỡ đấy ừ. nhưng mà lại thích ăn nhưng mà thơm nương để em lấy thơm ớt ăn nương để em lấy em dùng lấy ớt à đây con đây không phải xuống đâu chú chú xuống lấy cốc nước nào con cháu à đây nhá cả giấy ăn nữa cây rồng nhưng mà nó phải mất tầm 20 phút cá này là loại ừ. cá gì đây mực cá nục cá trong quê Cá thơm nhỉ? Nướng nghe mùi thơm. Thơm không? Cái công bẻ bẻ em phát. Em cầm. À. Thank you bác. Thử miếng cá. Cày quá. Cái này phải ăn với cơm mặn lắm. Ngon lắm chị. Cũng ngon. Ngon. nhưng mà ăn với cơm ngon hơn. Ăn cá này này. À, em lấy um, để lau cái đĩa này này. Có giấy tí nữa. Đây bên có chị nhưng ừ. mà phải ghém quả ớt nào đúng điệu ạ à? đây nhà còn định cắn dở đây còn nhờ quả này anh ăn không không trần định mang lên ăn cá <laughs> phải tí ớt vào 20 giây sau nó mới cay hơi cái cay chứ sướng lúc ăn của ớt nó không cay à được bắt ăn chuyện rồi <laughs> Tại nào tự nhiên em trầm lại trầm lại cay làm ấy làm ấy rồi. Mình lon thứ hai. Ông công nếu uống hết lon thứ hai ông trả rủ mình là mình cũng như là ly lon thứ hai. Một cái nào chị ăn thơm chị. chị. Em em nóng. gái đi uh, biển. À, cho một túi. Cái mực này là em dai mang từ Hạ Long lên à? nào. Vâng. Như cũng ngon. Mực ngon. Mực, trứng. Mực sim à? Không, nó là mực ống. Mực, mực ống, ống mà mực ống. Không mua không có trứng à. em là người quảng ninh chơi với anh em em có tí quả này mang lên này, anh em lại có bữa nhậu giúp này ông cay quá rồi này <laughs> mà biến dạng cái tội dạng tính tướng cái tội tính tướng ấy. không nhưng mà cay vẫn thích ăn <laughs> cay kiểu khoái lần nào nhậu cũng bị kiểu cay như này nhưng vẫn thích ăn thế mới đều ui chảy còn công đâu anh công Thế hết à? Cái ngâm rượu Ba kích à? Kích, ba kích Cái đấy là dân chứ Ngâm rượu chứ, nên mang lên thôi cay quá mỏi chân nó đi đá bóng mỏi chân à, nước cay à, nước nước ấy nước lá nhưng mà lá cái gì nhỉ à, xạ đen xạ lá đen. tốt đấy ừ nhà chú chỉ có chè. nước nhà chú chỉ có nước đấy thôi giống nước chè con tôn năm nay lớp mấy lớp ba à tôn à năm à năm là lên cấp hai đấy đúng không đến đây mình à, xin phép à, kết thúc video của anh em mình tại đây nhé mọi người hãy ấn à, đăng ký và ấn like chia sẻ giúp mình video để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé xin được cảm ơn à, tất cả mọi người đã xem video người uh, à, hãy đăng ký cái kênh uh, người lao động HL anh em coi như buổi tối coi như là vui vẻ Ờ, mong mọi ờ, anh em coi như là ủng hộ ủng hộ cái kênh của anh em chúng mình anh em chúng mình để có cảm ơn có cái động lực làm những video tiếp theo nhé thôi cả nhà chào cái nào xung cái rồi ờ, thank you